uống múa phải nói là cực gắt tú có người yêu và có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu thôi đánh qua ghề những tình huống bông hoa bông mùng phải nói là đúng top một bút bẩn và cái đà đó là 504 Pochino Pochino những đường quyền Pochino muốn đâm vào vị trí của Cavani Cavani phải tí nữa thì chảy nhưng không follow ui ui follow ui một pha dứt khoát đến từ vị trí của trà sợ yêu đang gánh tem đến từ vị trí của trà sợ yêu bốn đánh năm một tình huống follow đã phải sai lầm sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là được thấy em khi ta tuổi đôi mươi một tình huống sai lầm mà có lẽ phải trả giá đến từ vị trí của Fornyo Chino và Grax anh ta không thể chạy được